Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay của G87. Vì sao Trung Quốc thổi phồng mối nguy từ lực lượng dân quân biển Việt Nam? Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tháng 4 vừa qua, tạp chí quân sự Naval and Merchant của Trung Quốc có đăng tải một bài viết liên quan đến lực lượng dân quân biển Việt Nam. Tại sao phía Trung Quốc lại quan tâm tới lực lượng dân quân biển mà vốn chẳng có nhiều người để ý? Kể cả người Việt Nam cũng rất ít người biết thông tin về lực lượng này Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích ý đồ của Trung Quốc thông qua bài báo này. Trước hết, tôi xin nêu một số ý chính của bài viết này. Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển của mình trên Biển Đông nhằm thách thức những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thống trị tuyến đường thủy đang có tranh chấp. Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã đem đến việc thực thi luật hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc. Tạp chí này nói rằng Vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc và xử lý kịp thời. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bò chín đoạn trồng chéo lên các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Hà Nội. Giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng có lịch sử lâu đời sử dụng dân quân biển để giúp bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Từ năm 2009, Việt Nam ban hành luật dân quân tự vệ, trong đó cho phép dân quân thực hiện các cuộc tuần tra, giám sát trên biển, cũng như đối đầu xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải để bảo vệ các đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát. Liên minh châu Âu ước tính có khoảng 8.000 tàu đánh cá các loại và 46.000 ngư dân là một phần của lực lượng dân quân biển Việt Nam. Tạp chí quân sự của Trung Quốc cho biết con số này có thể là hơn 70.000 người. Theo đó, khi không đánh cá, những dân quân biển được huấn luyện này đã tham gia một loạt các nhiệm vụ, đôi khi là hợp tác với Hải quân Việt Nam theo tạp chí quân sự của Trung Quốc, nhiệm vụ của lực lượng dân quân biển Việt Nam bao gồm do thám các cơ sở quân sự và tàu hải quân của Trung Quốc và đôi khi cố tình đụng độ với các tàu tuần duyên của Trung Quốc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Tạp chí này cũng cáo buộc rằng điều này nhằm đưa những khái niệm về sự cố nhân đạo và cưỡng bức của Trung Quốc vào tâm trí của công chúng quốc tế. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương trên sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington, Mỹ, lực lượng dân quân trên biển của Việt Nam có những đặc tính chung tương đồng với lực lượng dân quân trên biển của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu này, lực lượng của Việt Nam được chia thành hai loại hình tổ chức vào năm 2010, bao gồm dân quân biển được thành lập dựa trên khu vực hành chính và tự vệ biển được hình thành bởi các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều được cho là đã huy động các tàu đánh cá và ngư dân của mình hoạt động trên Biển Đông. Tháng trước, Philippines cáo buộc Trung Quốc đưa hơn 200 tàu cá và dân quân tới khu vực bãi đá Ba Đầu đang trong vùng tranh chấp giữa hai nước. Còn lực lượng dân quân biển của Việt Nam được huy động để bao vây giàn khoan 981 của Trung Quốc vào năm 2014. Còn theo nhà nghiên cứu Colin Cook của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, thì vào năm 2019 các lực lượng dân quân trên biển của Việt Nam và Trung Quốc đã hỗ trợ các lực lượng tuần duyên của nước mình trong vụ đụng độ ở bãi Tư Chính. Tạp chí quân sự của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh nên tăng cường luật pháp đối với các tàu thuyền nước ngoài gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp kiềm chế thông qua các kênh ngoại giao và tăng cường khả năng tuần duyên để ngăn chặn lực lượng dân quân biển Việt Nam. Ngay sau khi bài báo này được đăng tải thì ngày 29 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ những thông tin không đúng sự thực từ phía Trung Quốc về lực lượng dân quân biển Việt Nam. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt khẳng định Việt Nam bác bỏ hoàn toàn những thông tin không đúng sự thật về lực lượng dân quân biển. Ông nói, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và toàn dân. Theo luật dân quân tự vệ năm 2019, dân quân tự vệ biển là một trong những thành phần của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam có chức năng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển đảo. Dân quân tự vệ biển và các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Thưa quý vị và các bạn, theo ý kiến chủ quan của tôi, đây là một trong những chiêu trò của truyền thông Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng dư luận sau vụ nước này đưa tàu dân quân biển tới bãi đá Ba Đầu. Lý thuyết về chiến tranh của Trung Quốc và Việt Nam đều nhấn mạnh tới vai trò của nhân dân, cho nên nhiều người dễ lầm tưởng là hoàn toàn giống nhau khi chúng lại khác nhau trên thực tế. Mục tiêu quan trọng nhất của chiến tranh nhân dân trên biển của Việt Nam là nhằm tự vệ, do đó lực lượng dân quân biển của Việt Nam, tên gọi đầy đủ là lực lượng dân quân tự vệ biển, chỉ hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, khác với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc hoạt động trên vùng biển của nước khác. Trung Quốc đưa thông tin sai sự thật rằng Việt Nam tăng cường lực lượng dân quân biển, trong khi trên thực tế, lực lượng này chỉ chiếm 0,08% tổng số dân quân toàn quốc. Chính phủ Việt Nam thậm chí còn đang đặt mục tiêu giảm số lượng tàu cá xuống còn 110.000 tàu, do đó số lượng dân quân tự vệ biển sẽ còn giảm nữa. Mục tiêu là để tập trung tăng cường lực lượng chính quy như cảnh sát biển và tuần duyên. Trong thời gian tới đây, dư luận quốc tế liên tục lên án các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, trong đó có hoạt động của lực lượng tàu cá và dân quân biển Trung Quốc ở bãi đá Ba Đầu của quần đảo Trường Sa nhận thấy sự bất lợi về mặt thông tin cũng như truyền thông dòng chính. Các trung tâm nghiên cứu về Biển Đông như sáng kiến minh bạch tình hình chiến lược Biển Đông thuộc Đại học Bắc Kinh liên tục đưa ra các bài báo xuyên tạc về các hoạt động của ngư dân Việt Nam ở Biển Đông. Trung Quốc thổi phồng về mối nguy lo ngại đối với các hoạt động của tàu cá cũng như dân quân biển Việt Nam nhằm phân tán sự chú ý của các nước cũng như đánh đồng hoạt động của dân quân biển Trung Quốc và Việt Nam, gây hiểu nhầm cho cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo sự nghi ngờ trong các nước ASEAN về chủ trương chính sách của nhà nước Việt Nam đối với ngư dân, từ đó gây chia rẽ trong nội bộ khối ASEAN. Hiện Việt Nam đang tập trung phát triển lực lượng bảo vệ biển chính quy, được trang bị và đào tạo bài bản. Thực tế cho thấy những năm qua, Việt Nam đã có bước tiến lớn trong việc phát triển sức mạnh hải quân cũng như trang bị hiện đại cho các tàu cũng như lực lượng chấp pháp trên biển. Tuy nhiên do điều kiện đất nước còn khó khăn nên chính phủ vẫn phát huy sức mạnh tổng hợp, trong đó vai trò của dân quân trên biển trong bảo vệ chủ quyền biển đảo là rất quan trọng và không hề bị suy giảm. Qua sự việc lần này, chúng ta có thể thấy mưu đồ thâm hiểm của Trung Quốc khi thổi phồng về lực lượng dân quân biển Việt Nam. Khi đánh đồng kẻ đi ăn cướp và những người giữ nước, chúng ta phải tỉnh táo để nhận thức rằng sau vụ việc lần này, rất có thể Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng lực lượng dân quân biển của họ để xâm chiếm các thực thể tại Biển Đông Thay vì sử dụng tên lửa hay máy bay để chiếm đóng bất hợp pháp các khu vực ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ tận dụng tối đa lực lượng dân quân biển và ngư dân của họ để thực hiện chiến thuật vùng xám của nước này và vụ việc ở bãi đá Ba Đầu chỉ là khởi đầu cho một chiến thuật mới của Trung Quốc. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.